thiên địa thiên thù về trước cửa sông đông sang hoen nọng giữa sông lồng sơn hà tiên cảnh ta thầm ước mong ngắm là nước trôi cả đi ngược dòng và tao hát và tao rap về những thứ mà tao đang thấy thả bị giữa tầm mây trôi về câu thơ và trong răng giấy khi ta lặng để những video vang xa và tới khắp mọi nơi từ thủ đô đến quê nhà việt xa nhìn lời ca mà ta biết đi tìm những biên quê để tha thiết ta còn trẻ cứ đi đi đừng nghỉ ngơi thời gian là không có để cho ta ngồi nghỉ cởi viết ra đi lời ca mà ta biết được rằng yêu quê hương mình ra diễn Huyền biện thiên thù miền trước cửa sông Đông sang hoen nặng nhìn dấu sông lồng Sơn Hà tiên cảnh ta thầm ước mong Ngắm làn nước trôi cả đi ngược dòng Và tao hát và tao rap về những thứ mà tao đang thấy Thả bị giữa tầm mây trôi với câu thơ và trong trang giấy khi tân lặng để những beat được vang xa và tới khắp mọi nơi từ thủ đô đến quê nhà theo đuổi âm thanh cùng bên chơi băng qua núi đây là những con đèo dù tiền trên đã qua tối đường đã treo leo mà lên kia rung chuyển bay lên tầng khí quyển hay là lặn xuống biển em trên xuyên việt nếu không đi thì ta sai sẽ bắt lối đến và sẽ nhìn hơi gió lướt qua tay chỉ còn là vài ngày khi thân xuân ta còn trẻ đi coi du khi còn khỏe bạn lần ra để sức mẻ Sống chỉ là một chút để ta sẽ không lãng phí nè Làm những điều mình thích mà chứ chẳng hề đáng nghĩ à Biết trước thời gian sẽ không dừng và đợi những bước từ từ bước đi cái gì cho tới nơi Nhưng bên lên gọi trẻ cho tôi cá nó tới chơi Kể nhau cái chuyện đời cũng vẫn biết chưa đi hơi Cứ vui đi em ơi, thì tôi xuân có mấy khi lấy những điều mình thích nhưng khi tôi chẳng chưa lấy đi Suy nghĩ làm chi những chuyện đã qua Bởi vì tuổi trẻ mà ai đã từng vấp ngã Nhưng mà hôm nay ta còn ngồi với nhau Vinh xem như tuổi trẻ ta vẫn chưa mất tất cả mãi trên lần thứ mà ta cần vượt qua bước lên bước tiếp tôi có một lần trước ngã thì ra chắc vậy tôi cũng đáng là gì tiến lên phía trước để sung lớn năm nhi và thời gian khi là thứ là lẽ vô tâm giết chết thanh xuân bằng một cách vô hình cho nên hay ho làm như điều ta muốn khi ngồi lên thật cao tôi cho ai dìm ta xuống thời gian cứ chưa có đôi nhỏ nó cứ bơi ở giúp bị người tôi cứ tâm đi tới đâu cho nên dù xa mình mãi cũng tới thôi nhân cá hóa rong